và Toliha sẽ giới thiệu với các con một phần trạng ngữ khá thú vị trong nhóm trạng ngữ. Đó là trạng ngữ chỉ phương tiện và cách thức. Nhưng ở tiểu học thì chỉ gọi chung là trạng ngữ chỉ phương tiện. Vậy phương tiện sẽ được hiểu như thế nào? Các con theo dõi phần khái niệm nhé. Trạng ngữ chỉ phương tiện bổ sung ý nghĩa về phương tiện, cách thức để thực hiện hành động được nói đến trong câu. Như vậy, cái phương tiện, cái cách thức để giúp cho việc thực hiện hành động được nói đến trong câu này sẽ giúp cho chúng ta nhận diện được rõ hơn phần nội dung của câu. Và khi xác định, ta sẽ đặt những câu hỏi, ví dụ, bằng cái gì? Hoặc với cái gì? Nào, cùng theo dõi cụ thể ví dụ với cô nhé. Bằng đôi cánh to rộng, gà mái che chở cho đàn con. Câu này ta có chủ ngữ là gà mái, vị ngữ là che chở cho đàn gà con. Và như vậy, ta có bộ phận để bổ sung rõ hơn cho bộ phận chính. Đó chính là bằng đôi cánh to rộng. Bắt đầu bằng từ bằng để báo hiệu phương tiện giúp gà mái che chở cho đàn con. Và vì thế, ta có trạng ngữ bằng đôi cánh to rộng. Cụ thể hơn, rõ nghĩa hơn cho phần này. Các con theo dõi cô phân tích phần trạng ngữ nhé. Trong câu này, trạng ngữ bằng đôi cánh to rộng sẽ nêu lên phương tiện để thực hiện hành động che chở cho đàn con của gà mái. Như vậy, đôi cánh lúc này là phương tiện để gà mái mẹ che chở cho đàn con.